liệu rằng tội lỗi có đem họ đi xa Chúa mãi mãi hay không? Chúng ta sẽ cùng suy ngẫm điều này với nhau qua câu hỏi Chuyện gì đã xảy ra với dân Do Thái khi họ thất bại trong việc giữ luật pháp? Ác hẳn chúng ta đều biết rằng hậu quả lớn nhất của tội lỗi là bị xa cách với Đức Chúa Trời. Bởi vì Đức Chúa Trời là thánh, nghĩa là Ngài rất tốt lành và thánh khiết Ngài không thể chấp nhận sự hiện diện của điều ác và tội lỗi trước mắt Ngài, vì những điều này đối lập với sự thánh khiết. Các chức giả của Kinh Thánh đều hiểu sự lưu đày là một tai họa lớn mà Đức Chúa Trời đã đặt lên dân Do Thái. Qua đó, đòi hỏi họ phải ăn năn thì mới được giải cứu và được phục hồi về quê hương của mình. Phục truyền luật lệ ký, đoạn 28 đến đoạn 30 và Daniel, đoạn 9 câu 4 đến câu 19. Cũng vậy, khi chúng ta bị xa cách Đức Chúa Trời, cách phản ứng đúng đắn nhất đó chính là ăn năn. Bản chất của sự việc là như thế này. Bởi vì Đức Chúa Trời là thánh, nên bản tính và sự hiện diện của Ngài đối nghịch với những gì hư hoại và xấu xa. Ngay cả khi những điều đó ở trong chúng ta là những người được Ngài yêu thương. Điều đó không có nghĩa là Chúa sẽ không yêu chúng ta nữa mà chính bởi vì Ngài quá yêu nhân loại nên Ngài không muốn chúng ta cứ lầm lạc và chết mất trong tội lỗi. Sự thánh khiết và lòng yêu thương của Ngài sẽ tuyên chiến chống lại bất cứ thứ gì đang cố gắng hủy hoại chúng ta, ngay cả khi những điều đó đang ở trong chúng ta. Nhưng khi chúng ta còn đang ô uế bởi tội lỗi, chúng ta sẽ gặp nguy hiểm khi ở gần sự hiện diện thánh của Đức Chúa Trời. Sự thánh khiết của Đức Chúa Trời luôn đối nghịch với tội lỗi bên trong chúng ta. Đây là lý do vì sao Adam và Eva bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng. Đây cũng là lý do vì sao việc dân Israel đến gần núi Sinai nơi Đức Chúa Trời hiện ra trở nên rất nguy hiểm. Và đây lại chính là lý do vì sao Đức Chúa Trời khiến dân Israel bị lưu đày khi họ vi phạm giao ước, không tuân giữ luật pháp và trở nên tội lỗi. Như một sự trừng phạt, Đức Chúa Trời trục xuất họ khỏi đất hứa để họ cảm thấy họ đã đánh mất mối quan hệ với Ngài. Quay lại câu hỏi, chuyện gì đã xảy ra với dân Do Thái khi họ thất bại trong việc giữ luật pháp? Thì chúng ta đã có câu trả lời rằng Đức Chúa Trời đã đuổi họ ra khỏi vùng đất mà Ngài đã ban cho họ và khiến họ bị lưu đày. Sau đó, Ngài rút sự hiện diện của Ngài khỏi đền thờ mà họ đã dựng lên cho Ngài. Còn bạn thì sao? Bạn đã bao giờ trải qua cảm giác xa cách Chúa chưa? Chúng ta muốn được gần gũi và có một mối liên hệ đầy sức sống với Ngài, nhưng điều đó đòi hỏi chúng ta phải thánh khiết. Vì vậy, chúng ta băn khoăn tự hỏi làm thế nào chúng ta có thể trở nên thánh khiết như Ngài? Câu trả lời thật đơn giản nhưng lại mang tính chất thay đổi cuộc sống. Đó là khi chúng ta quay lưng với tội lỗi và hướng về phía Ngài Chúng ta cầu xin sự tha thứ và tin cậy vào lòng thương xót của Ngài dành cho chúng ta trong Chúa Giêsu. Khi chúng ta bắt đầu tập thói quen cầu nguyện, đọc kinh thánh, gắn kết với hội thánh địa phương và phục vụ người khác như Chúa Giêsu đã làm, chúng ta bắt đầu thấy lòng thương xót của Ngài đang hiệu nghiệm trong chúng ta. Hôm nay, hãy dành một chút thời gian để suy nghĩ về cách bạn có thể từ bỏ những gì ngăn trở bạn với Đức Chúa Trời, để bạn có thể gần gũi hơn với Chúa và với cộng đồng con dân của Ngài. Lời Chúa có chép rằng Jehovah Đức Chúa Trời của tổ phụ họ vì thương xót dân Ngài và nơi ngự của Ngài nên vẫn thường sai sứ giả đến với họ. Nhưng họ nhạo bán sứ giả của Đức Chúa Trời, xem thường lời Chúa và chế nhạo các nhà tiên tri của Ngài. Cho đến khi cơn thịnh nộ của Đức Jehovah nổi lên cùng dân Ngài, vô phương cứu chữa. Vì vậy, Đức Jehovah khiến vua Canh Đê lên tấn công họ dùng gươm giết các thanh niên ngay tại đền thánh của họ, chẳng chút xót thương, bất kể thanh niên thiếu nữ, người già cả hay là kẻ yếu sức. Ngài phó tất cả vào tay vua Canh Đê, toàn bộ các vật dụng lớn nhỏ của đền thờ Đức Chúa Trời, các kho báu của đền thờ Đức Jehovah, của vua và các quan chức, tất cả đều bị đem qua Babylon. Chúng đốt đền thờ Đức Chúa Trời triệt hạ tường thành Jerusalem lấy lửa đốt các cung điện và phá hủy các vật dụng quý giá trong thành. Những ai còn sót lại không bị giết bằng gươm đều bị bắt đầy sang Babylon và họ trở thành nô lệ cho vua và con cháu của vua cho đến thời vương quốc Ba Tư cai trị. Sử ký nhì đoạn 36 câu 15 đến câu 20 Vì thế hãy nói với họ Chúa Giê-hô-va phán Mặc dù ta đã dời họ qua các dân tộc đã phân tán họ trong nhiều nước. Ta vẫn còn là nơi thánh cho họ trong một thời gian ngắn tại các nước mà họ đi đến. Ezechiel đoạn 11 câu 16 Bây giờ, lạy Chúa là Đức Chúa Trời của chúng con, Ngài đã dùng bàn tay quyền uy đem dân Ngài ra khỏi đất Ai Cập, đã làm cho danh Ngài lừng lẫy như ngày nay. Còn chúng con đã phạm tội, đã làm điều gian ác. Chúa ơi, tùy theo mọi việc công chính của Ngài, xin Ngài nguôi giận và ngưng phẫn nộ đối với thành Jerusalem của Ngài, tức là núi thánh Ngài. Chính vì tội lỗi của chúng con và sự gian ác của tổ phụ chúng con mà Jerusalem và dân Ngài bị những kẻ chung quanh chúng con sỉ nhục. Daniel đoạn 9 câu 15 đến câu 16 Chúng ta cùng cầu nguyện Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng, Cha Tiên Phụ của chúng con, Chúng con cảm ơn Chúa vì Ngài đã kêu gọi chúng con trở về nhà Ngài. Ngài đã cứu chuộc và biệt riêng chúng con thành một dân thuộc về Ngài. Cảm ơn Ngài đã rửa sạch tội lỗi chúng con bởi huyết báo của con Ngài và thánh hóa chúng con bởi quyền năng thánh linh Ngài. Chúng con biết tội lỗi là điều ngăn trở mối liên hệ giữa chúng con với Đức Chúa Trời. Chúng con không muốn mỗi một ngày trôi qua, chúng con cứ đắm chìm làm lạc trong sự cô đơn thiếu vắng vinh quang Chúa. Chúa ơi,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 hoặc chúng tôi có để link tải về bên dưới